Cảm ơn chị, cảm ơn chị hôm phút. Chú cũng như chị cũng quay vào về chị cũng cô ạ. Em ấp quá chị cũng mọi người chị cũng Nhưng mà con cho yêu con mẹ con cho yêu con mẹ cho yêu con Все, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне,